Công ty công nghệ Việt Nam VNG đang khởi kiện ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok vì vi phạm bản quyền sử dụng các bài hát trong video của mình. Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết hôm 24 tháng 8. VNG cáo buộc công ty của Trung Quốc sử dụng các bản nhạc thuộc sở hữu của Zing, một công ty con của VNG mà không có sự đồng ý của VNG. Hãng thông tấn Anh dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết. Theo một văn bản pháp lý từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà Reuters xem được, công ty công nghệ của Việt Nam yêu cầu TikTok ngừng sử dụng nhạc của Dinh và bồi thường thiệt hại. VNG yêu cầu TikTok xóa tất cả các phân đoạn nhạc lấy từ Dinh ra khỏi cả ứng dụng và trang web của TikTok, đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 221 tỷ đồng, tương đương với 9,5 triệu đô la, văn bản ghi. Cả TikTok và VNG đều chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. VNG Corporation là công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam, được thành lập năm 2004 và nổi tiếng với các ứng dụng trò chơi trực tuyến, nghe nhạc và nhắn tin. Số liệu chính thức cho thấy TikTok cũng đã trở nên phổ biến ở Việt Nam với khoảng 10 triệu người sử dụng tính cho đến tháng 8 và hàng triệu lượt tải clip ngắn trên nền tảng này. Tuy nhiên, theo Reuters, một số chủ sở hữu tác quyền cho biết TikTok không có đủ giấy phép cho các bài hát được sử dụng trong video của mình. Đáng chú ý, TikTok đã đưa ra một mô hình kinh doanh rất phức tạp để lách luật bản quyền tại Việt Nam, Hội âm nhạc Việt Nam trả lời với Reuters. TikTok thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc ByteDance. Ứng dụng này đang đối diện với mối đe dọa bị cấm hoạt động tại Mỹ. Chính quyền Trump cáo buộc TikTok đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Hoa Kỳ.